Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình nhé Thì hôm nay mình lên cho anh em cái video này Cũng mong muốn là chia sẻ cho anh em những cái kiến thức mà mình à, nắm rõ Thì mình cũng trao đổi luôn là video mình ấy chỉ mang tính chất là chia sẻ Không có ý à, lôi kéo hay dụ dỗ anh em tham gia đầu tư Còn nếu như anh em nào mà muốn tham gia nhóm ấy Hoặc là có thể xem những cái livestream của mình ấy Thì có thể ấn vào cái đường link ở dưới bình luận nhé Thì ở dưới bình luận mình có để cái số Zalo của mình và Tele hoặc là Facebook nhé uh, ờ, dưới bình luận đấy kênh Facebook thì mình thường thường livestream vào 8 giờ 15 nhé 8 giờ 15 đến 8 rưỡi là mình sẽ livestream thực chiến ở trên uh, Facebook anh em nhé anh em nào muốn xem thì có thể qua phần Facebook để có thể xem đấy thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho em một cái cái cái cầu là cái cầu loại trừ bởi vì hôm nọ có rất là nhiều bạn bè có nhắn tin anh em bạn bè có nhắn tin vào zalo cho mình bảo anh ơi anh chia sẻ kỹ hơn về cái, cái cầu loại trừ đi vì em xem mà em vẫn chưa hiểu chưa hình dung nó là như thế nào thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho anh em nhé cái thế cầu loại trừ thì mình hôm nay mình sẽ nói kỹ hơn để cho anh em hiểu hơn nhé đây ở trên ờ, video này thì mình có đang để cho anh em là hai cái bảng cầu bảng thứ nhất là đang nghiêng cái anh em nhé bảng thứ nhất là đang nghiêng cái à, đang nghiêng con anh em nhé con là 31 và cái là 16 anh em nhé đây anh em nhìn cùng nhìn này đấy tiếp tục đến bảng thứ hai là mình đang để cái thế cầu là nghiêng cái anh em nhé cái là 12 và con là 7 thì cái tỷ lệ loại trừ đây như thế nào và tỷ lệ xác suất như thế nào thì mình cùng nhau cùng nhau xem video nhé thứ nhất nếu mà cái tỷ lệ của cái đằng xoay cầu một này mà là con là 31 cái là 16 thì anh em mình loại trừ những cái vấn đề gì đây thì mình sẽ nói luôn nhé thứ nhất là mình sẽ loại trừ cái tỷ lệ bệt con anh em nhé bởi về về cái thế cầu này thì mình sẽ loại trừ được cái bệt con anh em ạ vì con nó đang là 31 cái nó đang 16 thì tỷ lệ ở đây là nó sẽ 99 xong 99% nó sẽ là bệt lại cái anh em nhé và con chỉ có một phần trăm là còn sẽ gặp cầu bệt thế cầu như thế này nó sẽ trả đủ làm sao cho cái nó cân cửa anh em nhé đấy cái thế cầu thứ hai là cái đang là 12 anh em nhé và con là 7 thì nó giống như thế cầu bằng một thì nó chắc chắn là nó sẽ khả năng xác suất cao ấy. nó sẽ là mình sẽ loại trừ đi khả năng là bệt cái và tỷ lệ xác suất nó sẽ bạch con cao hơn nhá anh em nhé tỷ lệ xác suất bạch con nó sẽ là 9 và cái nó chỉ là một thôi anh em ạ thì mình ờ, trao đổi như vậy thì anh em có hiểu hiểu vấn đề gì không đây nhưng mà anh em gặp cái cầu như thế này nhá anh em nhìn xem này tổng số là 51 nhưng mà tỷ lệ cửa hòa nó có vào 4 thôi anh em nhé 51 tay mới về có 4 tay hòa thì anh em đầu tư vào cửa hòa này là sẽ là lỗ 100% anh em nhé anh em phải lưu ý cái thứ hai nữa là cái bảng cầu thứ hai ấy tiếp tục anh em để ý xem này cái tổng số của cửa tổng số nó đang là về 21 tay nhưng mà cửa hòa có hai tay thôi thì suy ra cho cùng thì trong hai bảng cầu này thứ nhất là mình sẽ loại ra tỷ lệ bệt con của bảng cầu 1 và bảng cầu 2 là tỷ lệ bệt cái là mình sẽ loại trừ ra cái thứ ba nữa là mình sẽ 100% là loại trừ cửa hòa anh em nhé gặp cái thế cầu này là anh em tuyệt đối không được vào cửa hòa nhé anh em hãy loại trừ cửa hòa đi anh em nhé nhất định là không được vào cửa hòa anh em nhé khi nào hai cửa nó cân cửa thì anh em mới vào cửa hòa nhé còn hiện tại bây giờ nó đang nghiêng thì anh em không được vào cửa hòa nhé hãy loại trừ cửa hòa 100% anh em không nên đầu tư vào cửa hòa nhé đây thì nói phải có sách mách và có chứng anh em nhìn cái cầu đầu tiên đấy là đang ờ, cái bảng cầu đầu tiên đấy mình có chia sẻ cho anh em đấy thì nó đang nghiêng về con là 31 và cái là 16 anh em nhé đây thì sau khi sau một thời gian mình theo dõi thêm ấy thì con nó đang giữ nguyên này anh em này nó bệt về cái này anh em này con nó đang giữ nguyên là 31 nha anh em nhé mà nó bệt cái này anh em này anh em thấy cái tỷ lệ tính xác suất của cầu bệt nó cao chưa thì anh em có thể đầu tư được nhá và anh em để này cái cửa hòa nhá cửa hòa vẫn giữ nguyên anh em nhé này cửa hòa vẫn giữ nguyên này nó không tăng này đến tiếp tục ừ, cho anh em cái bảng cầu thứ hai là bảng cầu là cái 12 và con 7 nha anh em nhé thì hiện tại khi mà mình theo dõi thêm một thời gian nữa thì cái nó đang nó đã lên được 15 anh em nhé nhưng ngược lại là con nó đang đuổi đến tận nơi rồi anh em ạ con nó, nó đã lên 12 anh em nhé nó chỉ cách có 3 điểm nữa thôi mà anh em suy từ cái bảng cầu hòa này cầu hòa bên lúc ban bảng cầu hai này ban đầu là hai mà đánh đến tận chín tay nữa mà nó chỉ lên được có ba thôi anh em ạ lên một cửa anh em đầu tư vào cửa này chắc chắn là sẽ bị lỗ anh em nhé tuyệt đối là không vào cửa hòa nhé và anh em nhìn xem tất cả các cửa này đây mình có lên có rất là nhiều bảng cầu để cho anh em cùng xem đây cái là 26 con 24 cái 29 con 27 cái 19 và con 17 anh em nhé những cái thế cầu này là là nó sẽ là thế cầu cân anh em ạ nó sẽ trả làm sao cho nó bảng cầu cho nó cân anh em nhé anh em lưu ý này gặp những cái thế cầu mà nghiêng cái hoặc nghiêng con thì anh em loại trừ thứ nhất loại trừ tỷ lệ bệt nếu mà nghiêng cái thì loại trừ ra tỷ lệ bệt của về cái nếu mà nghiêng con thì anh em loại trừ tỷ lệ bệt về con nhé và anh em đánh ngược lại tăng cái số vốn ngược lại vào cái cái đối diện nha anh em nhé đấy cái thứ hai nữa là anh em tuyệt đối là không được đầu tư vào cửa hòa nhé nếu gặp những cái thế cầu này anh em không không nên vào cửa hòa anh em nhé tuyệt đối không nên vào cửa hòa dù có nhỏ vốn nhỏ hay là vốn to nhá thì anh em cũng tuyệt đối không vào cửa hòa đây là phương pháp để mình loại trừ và tính được tính được cái tỷ lệ xác suất để có thể đầu tư một cách an toàn nhất anh em nhé thì hiện tại kênh của mình ấy thì anh em mà thấy cái video của mình hay thì cho mình à, một cái đăng ký kênh để ủng hộ cho mình còn những anh em nào muốn vào nhóm ấy có thể vào nhóm để cùng học hỏi những kinh nghiệm trao đổi những kiến thức hoặc là cùng nhau chia sẻ những cái bổ ích thì anh em có thể kết bạn vào Zalo cho mình nhé 0332410763 anh em nhé đây số Zalo là mình có để trên màn hình anh đây nhé anh em nhé nếu mà anh em nào mà muốn ờ, kết bạn với mình thì chủ động kết bạn vào số Zalo trực tiếp cho mình nhé. Thì hiện tại mình cũng nói luôn là kênh của mình đang có hiện tượng là có nhiều bên giả mạo anh em nhé. Anh em lưu ý nhớ là nếu cũng muốn kết bạn với mình trực tiếp vào số Zalo trên màn hình của mình nhé. Ngoài những cái số Zalo đặt ra là, là tất cả là giả mạo anh em nhé đấy nếu mà anh em mà thấy cái, kênh của mình nó hay thì anh em cho mình một đăng ký kênh nhá thì hoặc anh em nào có thể kết bạn cho mình ấy thì kết bạn vào Zalo hoặc Telegram mình có để trên màn hình anh em nhé mình cũng luôn chúc các bạn là đầu tư một cách là thành công nhất anh em nhé chào tạm biệt anh em